thì ngày hôm đầu tiên thì chúng ta cũng chiến thắng được 2332 là ba nháy anh em nhé đó xiên thì chúng ta không ăn được hôm thứ hai đây chúng ta ăn được con 23 à, này và con 32 à, của chúng ta cặp này của chúng ta rực rỡ là ba nháy anh em nhé ghép xiên của chúng ta mấy con 75 75 thì của chúng ta thì lại bị lỗi mất 57 anh em ạ nhưng dù sao thì chúng ta cũng ăn được lô khung ba nháy anh em nhé còn về phần đề của chúng ta thì ờ, hiện tại trên kênh của chúng ta chỉ còn một cái chạm 7 này thôi đề thì gần đây nó quay thì khá là ác anh em ạ ba hôm nó ra con đề kép này thứ bảy nó ra 44 này chủ nhật ra 44 này thứ hai thì nó ra con 33 ngày hôm qua thì nó ra con 45 anh em nhé đó thì hiện tại trên kênh của chúng ta thì đang là cái chạm 7 của chúng ta lui đến ngày mùng 7 anh em nhé hôm nay là ngày mùng 5 mùng 6 mùng 7 còn 3 hôm nữa thì anh em là tiếp tục vào lui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 Ngày hôm qua thì ở trên Zalo của chúng ta đây Anh em à, ăn được bạch thủ lô là con 93 này Đó Bạch thủ lô 93 xiên thì chúng ta không ăn được Đề thì nói thẳng với anh em là Gần đây của chúng ta thì đề thì rất chi là khó để mà bắt Đó Nhưng dù sao thì chúng ta cũng ăn được một con bạch thủ lô là con 93 anh em nhé Ngày mùng 4 đây Hôm qua thì chúng ta ăn được con 93 này ở giải à, tư này Đó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 thì à, mình sẽ đi chỉ cho anh em về một cái bộ đề nuôi của chúng ta trong buổi uh, chiều ngày hôm nay luôn này thì em cũng để ý luôn đây cho mình đường cầu này thì nó chạy cũng khá là ok thứ ba hàng tuần anh em nhé thứ ba ngày mùng 7 tháng 3 này ở giải 3 của chúng ta con đầu tiên và con số thứ ba này hai con này thì chúng ta ghép vào chúng ta có bộ đề không không thứ ba này bộ đề 00 của chúng ta thì có 00 này 55 này 050 để chúng ta lui tuần anh em nhé thứ ba ngày mùng 7 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 05 thì chúng ta đã ăn được con 05 này trong bộ đề 00 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 14 tháng 3 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 02 này. Bộ đề 02 của chúng ta thì có 020 này, 070 này, 525 này và 575 để chúng ta lôi tuần ngày 14 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 70 thì chúng ta đã ăn được con đề 70 này trong bộ đề 02 anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần chủ nhật này thứ hai này thứ ba ngày 21 tháng 3 này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 23 bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này 282 này 737 này 787 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 21 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 73 thì chúng ta đã ăn được con 73 này trong bộ đề 23 anh em nhé tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 28 tháng 3 của chúng ta thì có bộ đề là bộ đề 44 bộ đề 44 của chúng ta thì có 44 này 99 này 494 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 28 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này sang ngày thứ tư đề về 44 thì chúng ta đã ăn được con đề 44 này trong bộ đề 44 anh em nhé tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần chủ nhật này đề 44 tiếp này thứ hai <clears throat> thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 của chúng ta thì cái tuần này của chúng ta thì có cái bộ đề 34 anh em nhé bộ đề 34 để chúng ta lui đến thứ ba tuần sau 343 này 393 này 848 này và 898 theo cái đường cầu này của mình thì nó đang chạy là ăn thông uh, à, 5 tuần anh em nhé anh em cũng có thể là lôi xuống test lại cho mình nó khá là đẹp không trùng cầu thì thôi không bắt buộc anh em phải vào anh em nhé đây là cái đường cầu đề lưu tuần của ngày thứ ba về cái đường cầu lô khung thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình này lô khung của chúng ta thứ ba này ngày mùng 7 tháng 3 đường cầu lô khung của chúng ta lấy ở cái dãy 5 này anh em nhé lấy cái dãy 5 hai con đầu tiên bộ số thứ hai ở giải 5 này anh em ghép theo cái đồng mũi tên này cho mình thì chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ tư này thứ năm và thứ sáu cặp 6336 khung 3 ngày anh em nhé thì mình sẽ đi test cho anh em này thứ ba ngày mùng 7 tháng 3 này chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 36 này anh em nhé 36 của chúng ta về ở giải tư này ăn ngày thứ hai tiếp tục kiên xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 14 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 030 này để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 03 này anh em nhé 03 của chúng ta về giải 5 tiếp tục khuyên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 21 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 9889 để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 98 này anh em nhé 98 của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần Thứ ba ngày 28 tháng 3 của chúng ta thì có cặp 595. Để chúng ta chơi thứ tư, thứ năm, thứ sáu này. Ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 95 này anh em nhé. 95 này của chúng ta về ở giải tư này. Đó. Thì cái đường cầu lô khung này của chúng ta thì nó cũng ăn ngày thứ nhất và ngày thứ hai. Nên là anh em cũng để ý và tham khảo cho mình anh em nhé. cái tuần này thứ ba ngày mùng 4 tháng 4 này của chúng ta thì có cặp 1661 161 để chúng ta chơi thứ tư thứ năm thứ sáu trùng cầu trùng kèo thì anh em vào tiền không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta tham khảo thôi anh em nhé không có gì là chắc chắn 100% cả tất cả chỉ là dự đoán thôi đó Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ ba và lô khung 3 ngày anh em nhé. Thì cái uh, tuần thứ ba này thì mình sẽ bắt cho em là cái bộ đề 34 thì anh em trùng cầu trùng kèo thì chúng ta vào. Không trùng cầu trùng kèo thì chúng ta chỉ dừng lại mức độ tham khảo thôi anh em nhé. Và cặp lô khung 1661 này để chơi thứ tư, thứ năm, thứ sáu cho mình. À, nói chung là lô đề không phải lúc nào chúng ta cũng rực rỡ đâu. Anh em nên là cân đối những cái đường cầu nào mà mình vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được